cái gà này giống gà gì đuôi dài đấy nhỉ? Con lít ạ. Con lít ạ. À? À. Con lít nó con đưa là hai mét. Ờ. Hai mét nó dài. Hai mét dài. Cái này anh bán bao kìa? Bán triệu. Sao chị biết tao nào em qua rồi đấy? Nó phải đó nhá. Đôi chỉ một chỉ là 9.000 đồng. Nhạc lọ chỉ tinh, bình nước tinh mình mua ra tắm không có thời gian thôi hôm qua mình tắm quá đi xong rồi bố chỉ là chỉ có Ê, tấm gà này gà, gà khe gì đấy? Tân Châu à? Mạng Thế không? Tiền con được không? Alo là Thank you. thân trong này bao tiền? 450 400 rưỡi con này Ờ đúng rồi Đẹp không? À, đẹp Anh tối TV hay là quay người kia? Quay uh, Anh bán bao tiền con này? Con này là 200 rưỡi Con này là 120 À Mông sáng đẹp nhỉ to to hơn nữa không anh? Vâng. Xe xịn quá thì bé này nó cùng dòng với con này nhưng mà lúc này nó bị mất một cái chân cái này hai trăm rưỡi là nó bán tôi cũng được Sâm Nam Pháp Sâm Nam Pháp Nam Pháp một thế Vâng vâng Nam Pháp một thuyền Anh ạ sáu Anh cứ đọc đi sáu bốn 634 chín Cuối tuần nào anh cũng bán đây đúng không? Đúng rồi đúng rồi đây là toàn gà ờ, Tân Châu đúng không anh? Đúng rồi, gà Tân Châu Gà đẹp nhất ở chợ đấy Hôm nay gà đẹp nhất rồi cảnh anh có bán uh, gà giống không gà nhỏ ấy không gà này đẹp luôn không phải gà nhỏ nó không đẹp không Đây là gà rừng anh Con này anh bán bao nhiêu anh? Chục hai Con còn lắm rồi nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những con gà trắng trắng này là giống gà gì anh nhỉ thái lan à nó chỉ to như này là hết chó rồi đấy à con này anh có tắm không mà nông cũng thật đấy như này đã đẻ rồi đấy à? Nó mới gãy xong. Có đế quả này. Đây gà chè Thái Lan. Giống này cũng thế này anh. Cũng cũng là Thái Lan đấy à? Chè Thái Lan mình tí. Đấy. tôi rồi ôi là đầu dây mẫu này rất là rồi Ôi, đầu đầu đầu rất là rất nhẹ ra rồi. Hôm nay anh bán mấy trăm anh? tay em thấy à? Anh cho chị số điện thoại không ạ? 0906 0906 082 082 262 262 Đến Tiên Việt Tiên Việt Anh ở phòng Ở đây thì ngoài đường này 60 có một linh Nè Cười làm kéo ra Cái này là Tân Châu này rồi Biết là đây Cái Tân Châu anh bán bao tiền không? Thì theo em tầm 2, 300, 600 Tân Châu thì nó to hơn gà ờ, Thái nhỉ? nó dài hơn con hơn bằng hái đuôi nó cũng dài hơn đúng không cái con con kia anh bán mấy trăm trúng rồi đấy ủa, ờ, đá nhau này ủa. Ờ. Ồ. Ờ. Gá cái món thế nào đây? Bốn năm nghìn một con. Bốn năm nghìn. Bốn năm nghìn con cá chứ. Cái gá này, gá này, gá gì hả chú? Gà tây, gà tây. Gà tây nó to mấy cân? 12 cân cơ. 12 cân. 12 cân. Được 12 cân, cái mấy cân. đây nó đang thế còn giờ có cao hơn chạy cao và chạy cao đây đấy cả hàng một trăm nghìn bốn trăm bốn cái một trăm nghìn đấy đang thế tài sản chứ còn không nó bé tí nhỉ đây nó lớn lên nó như này bánh bánh to hai trăm rưỡi non rất mái non thế non non thì mất áo thì như là tám à, khi non này cũng biết con bè biết rồi khi non bè thì, bè đất này thì mới thì cái con bè than mới chuẩn nó không rắc phải một trăm một trăm à con này cái gì nhỉ con này con gì anh chết luôn đã mất rồi con này thì mỗi mẹ là tiểu mi đấy nào con tiểu mi lon hết rồi tiểu mi ờ, thì mi lon được đấy hàng được luôn con tiểu mi trong này là con được không không có hàng đây là khu bán ăn à, cho gia cầm đây được nuôi trồng cả và mua giấy cho bạn đông và bạn tặng bán nhanh mười sau cái này chín nhỉ không bán à, năm nghìn giấy đi mình xin kết thúc video tại đây nhé à, các bạn à, thấy hay thì đăng ký và chia sẻ với mình nhé xin à, cảm ơn các bạn